rồi hello anh em nhé tiếp tục hôm nay của bên uh, cơ sở ha game bầu cua tài xỉu sóc đĩa ha bất kể các loại game trên CH Play đó, cũng như năm 2021 này và năm 2022 đấy thì hôm nay bên cơ sở mình sẽ ra mắt cho anh em một số sản phẩm game đó, hận hành nhất hiện nay chơi bầu cua anh em nhé đó, thì cách chơi game bầu cua thì nó rất nhiều loại anh em nhé đó các anh em chơi gọi là chơi bản hát theo cầu hoặc là chơi những cái sản phẩm game như là gọi là đánh theo tiếng theo giờ đó quy luật cho anh em chơi bất kể cái game nào bên cơ sở mình đều cung cấp cho anh em đó thì hôm nay mình sẽ làm cho anh em một cái game mới trong CH Play ha đó thì anh em vào chơi game đó, bất kể game nào mình không cần biết anh em chỉ cần kết nối qua Zalo cho mình qua số điện thoại là 0786 01124 nhé hoặc là 0786041224 nha bất kể game nào các anh em chỉ cần chụp và gửi qua Zalo cho mình ha ví dụ như bây giờ các anh em vào muốn chơi một cái game nào đó trong shop play đi ha đó thì anh em vào shop play anh em bấm vào bất kể loại game như bầu cua Tết 2021 hoặc là 2022 hoặc bầu cua Tết 2021 đó bất kể cái game bầu cua nào đó ví dụ như bây giờ mình bấm vào bầu cua Tết 2021 2022 đó, thì nó sẽ ra một dãy game để cho anh em lựa chọn để anh em chơi và tất cả các loại game trên này đó bên cơ sở mình đều có thể là bán quy luật cho anh em cung cấp quy luật đó và tất cả các loại bản hack bầu cua hiện nay đó thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bản game bầu cua Tết 2021 và 2020 ha à, anh em nhìn trên màn hình sẽ có một cái quy luật và nó sẽ có một ứng dụng game ha à, đó bầu cua Tết 2021 và 2020 các anh em nhìn kỹ nha đó, anh em theo, nhìn kỹ đấy đây là bản game của bên mình nó là game nhân gian office sòng bạc đó Thì anh em nào chơi cái game này hãy liên hệ mình nhanh nha đó. và cách chơi như thế nào đó, thì bây giờ mình sẽ ra ngoài màn hình để mình sẽ vào một cái game này cho anh em xem đó ha đó là bầu cua tết 2021 và 2022 đó cái này không ừ. cái này mình tắt nhạc rồi đó nha. anh em thấy không đó đây là cái game mới thì các anh em hãy nhìn cho mình và thông số nè 0814 ha 7 lu 7 u gì đấy server là 2.0.0 các anh em chỉ cần chụp lại trong shop play hoặc là chụp lại cái này gửi qua cho mình thì mình có thể là có công thức để em chơi đó, hoặc là em muốn chơi ờ, tính ờ, theo gọi là theo tiếng anh em đó thì vẫn có thể cung cấp cho anh em nha rồi mình sẽ tắt cái âm lượng đi để mình có thể nói để anh em có thể nghe rõ hơn nha ừ. rồi cách chơi như thế nào á thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em ha mình sẽ sóc lên vài cây đi đó, mình sóc đại lên vài cây ha đó, sóc đại lên vài cây rồi đó, sóc đại lên vài cây anh em thấy không ừ, sóc đại lên vài cây rồi cách chơi thì cái cách chơi này á, mình không thể nào mình trực tiếp đưa lên cho anh em ha mình chỉ quay mình sẽ đánh và mình cách đánh của mình là tay em sau nữa là mình sẽ làm cái như thế nào để anh em có thể dễ hiểu ha chứ không phải là mình đưa hết lên thì đôi khi là nhiều anh em cùng biết thì các anh em khi mua về thì chơi thì đôi khi nó nó, nó cũng dở đi đúng không anh em đó thì bây giờ các anh em nào cần á cứ liên hệ mình mình sẽ tư vấn qua zalo cho dễ nha đó thì công thức đánh là cực kỳ đơn giản thôi nè ví dụ như bây giờ cây đầu tiên này mình đánh nha nó là cua nó cũng là cộng trừ nhân chia thôi nè em đó cộng trừ nhân chia đó, là nó sẽ ra kết quả nhưng mà mỗi bản game nó sẽ khác nhau hoàn toàn anh em nhé chứ không phải là nó giống nhau đâu đó cho nên anh em đừng có thấy xem video này mà anh em vào tải về mà, mà đi đánh mà gọi là ăn tiền người ta là không có đâu nha nó đơn giản như vậy thì không có thể nào mình bán game được đấy thì anh em phải hiểu được từ đó đó nó là cua gà bầu các anh em cua gà bầu thì bán sau các anh em sẽ đánh cái gì ha đó cua gà bầu là ván sau theo như mình cộng trừ nhân chia thì cái ván sau mình sẽ quýnh về con bầu anh em nhé đó, cua gà bầu đó, thì ván sau mình sẽ quýnh về con bầu anh em nhé mình dở coi tay đầu tiên coi đó hai bầu anh em thấy không hai bầu một cá đó như cái bán này ví dụ như anh em hai bầu một cá ha là các anh em có người ta làm cái các anh em quýnh tay em đi đó hai bầu một cá thì bây giờ bán sau các anh em sẽ quấn về con con con gà nhá đó, bán sau các anh em quấn về con gà ha đó, bán sau mình sẽ quấn về con gà nha hai gà một tôm đúng không anh em đó tiếp tục hai gà một tôm đó mình sẽ sóc nhá hai gà một tôm mình sóc lên đó mình sóc lên hai gà một tôm thì mình cộng trừ nhân chia đó hai gà một tôm mình cộng trừ nhân chia thì mình ván này mình sẽ quấn con cá ha ván này mình sẽ quấn tất tay con cá luôn đó cá bầu cua ok chưa cá này con bầu này con cua này đó thì bán sau mình sẽ quấn được hôm nay ha bán sau mình sẽ quấn hôm nay coi thử chính, chính xác không cái này gọi là quấn cho anh em xem hai nay một cá đó các anh em thấy không đó ok chưa quá tuyệt vời ok đúng không anh em đó thì bây giờ nếu như các anh em ha làm tay trái thì nó sẽ người ta lắc đúng không anh em thì các anh em có thể làm cái thì cái cách đánh làm tay cái như thế nào mình sẽ đánh xem vài cây làm cái xem ờ, hiệu quả tới đâu anh em nhé đó, thì mình sẽ cài đặt và mình để nướng tay cái mình thử mấy cây thử anh em nha ha thử mấy cây coi thử như thế nào đó bây giờ bắt đầu mình làm cái này à, bây giờ hai tôm một cua hai tôm một cua mình thử thử mình né con uh, nai tôm thử anh em nha đó ví dụ người ta quýnh nai tôm thì mình né anh em nha đó người ta quýnh nai tôm thì mình né nai tôm khi mình mở ha đó nai tôm sẽ không có sóc né nai tôm tiếp đó các anh em thấy không né ok chưa né nai tôm tiếp đó anh em thấy chưa nó ra gà bầu cá đó sóc ai quýnh nai tôm tất tay hết nai tôm thì mình né nai tôm tiếp đó cái này không đây gọi là né nai tôm đó, thì bây giờ nếu như anh người ta quýnh về bầu cá người ta quýnh về bầu cá thì mình sẽ né con bầu con cá ha mình né con bầu con cá này đó. mình né con bồng cá nha anh em đó tiếp tục mình dở ngang cây cũng cũng không ra ông bồng cá anh nha đó cái này không hay là gọi là né bầu cá đúng không anh em đó tiếp tục sóc này cực kỳ là nhanh bản game cực kỳ là hot và hay đây gọi là né bầu cá rồi tiếp tục mình né cua gà đúng không em mình né cua gà này đó sóc lên đó, mở này đó cái này em không sẽ không bao giờ có cua gà mở này mở nhanh luôn cho anh em đó game cực kỳ là uy tín cho anh em luôn ha ok chưa đó né này nó sẽ không bao giờ có cua gà anh em thấy không đó đây là gọi là né kỹ thuật các anh em làm cái và cách đánh để anh em làm tay con đó năm 2022 này bản game cực kỳ là mới và hot nhất bên cơ sở là phóng tài đó thì anh em nào mà xem video mà cảm thấy chơi cái game này trực tiếp liên hệ với mình qua số điện thoại 0786 01 124 nhé hoặc là 0786 041224 sẽ gặp trực tiếp mình và mình xin nói luôn bên cơ sở mình chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc Việt hiện nay luôn anh em nhé đó anh em cần gì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại đấy thì chúc anh em năm 2022 này thành công về bộ môn chơi game à, bầu cua anh em nhé 2021 và 2022 này anh em nhé chào anh em